Thật ra thì cũng uh, may thế tự nhiên anh lại nghĩ ra cái chủ đề này em bọn em vừa mới ra quyển sách à chuẩn bị ra quyển sách về du học luôn <laughs> tranh thủ à thế à? tranh thủ làm ừ. ừ. <laughs> Ờ, anh có thể giới thiệu một chút gọi là sơ qua về cái cái background và cái hành trình du học của anh được không ạ ừ à, thì à, con đường du học của anh thì nó cũng rẽ nhánh cũng buồn cười lắm đại khái là khi mà anh à, học đại học anh cũng học đại học một năm ở, ở, ở FPT ở Việt Nam vâng. ở Hà Nội thì à, đang học thì từ, từ hồi cấp 3 là anh đã muốn là mình mình à, được đi du học rồi vâng. thì à, thì trong trong quá trình học một năm đấy ở FPT thì anh vẫn luôn là đi tìm kiếm học bổng thì à, đến à, hết năm đầu thì anh tìm kiếm được một học bổng ở Sinh vâng. thì anh đi thì anh đi học ở sinh học ở sinh xong cảm thấy là cái cái môi trường ở sinh nó không phù hợp với mình thì anh lại quyết định là lại bỏ tất cả là lại sang bên úc học lại từ đầu ừ. thì um, thì đấy thì từ từ năm 2013 anh bắt đầu sang úc thì cho đến nay cũng gần gần 10 năm rồi thì anh học và uh, hết bậc đại học học hết bậc đại học xong thì anh có khoảng độ uh, một năm để anh um, à, sau khi tốt nghiệp xong thì là vừa là đi làm các thử các nghề khác nhau à, bao gồm có bồi bàn này bao gồm có bán đồ nội thất này bao gồm có à, nhân viên môi giới bất động sản này đã khá là thập cẩm tạp bí lù tất cả các nghề à, và trong quá trình đó thì cũng thu thập các cái điều kiện cần có để có thể xin định cư luôn thì à, may mắn là trong năm đấy thì cũng thu thập đủ và đến sang năm sau nữa thì thì được định cư thì sau định sau khi định cư xong thì à, thì mình thì thì anh mới thực sự xác định được là mình muốn theo cái nghề nào bởi ừ. vì mình đã trải qua nhiều nghề rồi và cuối cùng là chốt lại ở nghề sư phạm nghề sư phạm ở đây thì muốn dạy học thì phải có bằng thạc sĩ à, ở sư phạm nên là anh lại dành 2 năm tiếp theo để học cho xong cái bằng đó thì học xong thì may mắn là cũng tìm được việc luôn và à, đến giờ thì đang làm thầy giáo ừ, ừ. thật ừ. ra em cũng ờ, khá đồng cảm vì câu chuyện ờ, đi du học <clears throat> em ngày xưa cũng ờ, gọi là lần đầu tiên đầu tiên là nhảy sang Phần Lan học thực ra thì cũng ừ. không có chuẩn bị gì hết đấy là học ngoại thương và ừ. cũng cũng làm đăng ký các thứ theo nguyện vọng của bố mẹ thôi bố mẹ cũng bảo là hay đi, mẹ cũng bảo là thôi hay đi học đi cho nó tốt thế cũng làm ừ. sau đó thi thi thi sang uh, may thế nào lại đỗ đỗ sang sang xong em mới uh, ngồi học đấy xong em bắt đầu mới tìm hiểu thế là xong rồi bạn ừ. Ờ, có vẻ như là môi trường này mình chọn nó chưa phải môi trường tốt nhất ok nhất ừ. thế là lại apply ừ. lại phát lại nhảy sang một trường khác ở Phần Lan thế là gần như là ừ. một năm đầu tiên là coi như nửa kỳ là một nửa năm là một nửa kỳ là học ở ngoại thương nửa nữa là học ở một ừ. trường bên Phần Lan cho đến khi đến cuối cùng là nhảy sang cái trường uh, trường cuối cùng của mình có bằng ừ. nói chung là cũng khá ừ. là lòng vòng thì em khá là đồng cảm ừ. với cái hành trình đó uh, uh, chắc anh cũng đã giả <clears throat> có giải thích là ờ, anh đã lựa chọn úc sau khi mà sinh vậy thì có cái lý do ừ. gì nó lại tại sao lại là úc không? tại sao lại là nước úc à, bởi vì à, như anh nói là anh anh khá là muốn gần gia đình á đâm ra là mặc dù mình biết là mình muốn đi du học nhưng mà mình cũng không muốn là đi ở một nước nào quá xa nhưng mà nhưng mà sinh à, sinh thì gần thì, Việt Nam hơn úc mà Ừ ờ, thì sinh thì gần hơn nhưng mà <laughs> tức là khi mà ở khi mà anh du học ở sinh ấy thì à. nó cảm giác là cái môi trường đấy nó vẫn châu Á quá nó vẫn giống à. giống Việt Nam mình quá à, và và nó gần đến nỗi mà kiểu à, cứ đi đi về về kiểu như đi chợ vậy đó Ừ. à, đâm ra là nó nó không cảm nó làm cho anh cảm thấy là mình vẫn chưa thoát ra khỏi Việt Nam thế nên, nên là anh vẫn muốn là tới một nước nào đấy ở môi trường phương Tây và nhìn đi nhìn lại thì phương môi trường phương Tây mà gần Việt Nam nhất thì có lẽ chỉ có úc thôi ừ. nên là anh anh quyết định đi úc ừ. vậy là một lần nữa là quyết định của anh nó phụ thuộc khá nhiều vào uh, cái cái cách nhìn của mình về về cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống về gia đình ừ. về, Đúng về, rồi. về người thân và uh, Uh, đó là lý do chính thì khi mà anh ờ, đi ờ, sang Úc ấy, thì anh đã chuẩn bị như thế nào ạ? Anh có có sự chuẩn bị gì? À, khi đi sang Úc thì thực sự là và anh có bị vỡ mộng không? Tức là với những cái sự chuẩn bị của mình như thế thì cái, có cái, cái những cái vỡ mộng gì nó đã xảy ra? Ừ. À, khi đi sang Úc thì thực sự là anh cũng không thực sự là không có một chút chuẩn bị gì. Ờ, à, giống em. Ờ, <laughs> không biết một chút gì luôn mà sang đến đây rồi thực ra mới mới mới được người này người kia chỉ bảo thế còn à, trước khi sang thì cũng chỉ à, xem xem là hỏi hỏi cái bên à, trung tâm tư vấn du học á hỏi xem là ờ uh, thế sang thì nên mang những cái gì không được mang những cái gì à, thế thôi và nên sang trước à, kỳ nhập học là bao lâu à, chứ còn à, ừ, sang tới nơi rồi thì ở chung nhà với cả các bạn thì các bạn ấy mới chỉ cho cái này cái kia ừ. à, và còn về việc mà có vỡ mộng hay không thì um, anh anh anh không nghĩ là vỡ mộng à, bởi vì là khi mà mình à, anh, khi mà à, học một năm ở trên Hà Nội đã khá là kiểu tách gia đình ra đã thì mình cũng va chạm một chút mình cũng biết biết một chút thì mình cũng biết được rằng là kể cả trước khi sang úc mặc dù mình biết là nó là một nước rất là văn minh nhưng mà mình biết là à, ở đâu thì cũng có cái tốt và cái xấu thì mình cũng xác định được à, trước là như vậy đâm ra là khi mà mình mới sang úc thì à, đương nhiên là nó nó văn minh và nó phát triển hơn đất nước của mình rất là nhiều à, nhưng mà cũng có những cái mặt không tốt và có những câu chuyện nó không hay xảy ra nhưng mà với anh thì anh bởi vì mình đã xác định ngay từ đầu là như vậy rồi đâm ra là nó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà nó cũng không có gì vỡ mộng cả ừ, những cái câu chỉ chuyện... có anh anh anh nghĩ là chỉ có ai mà chỉ có ai mà kiểu xính tây quá à. cuồng tây quá và ờ ừ, và và bôi màu hồng lên thì thì sẽ bị vỡ mộng kiểu như vậy à, anh à, như anh nói là anh anh không có à, kinh nghiệm trong cái cái cái quan hệ quốc tế nên là anh cũng không dám à, à bình luận gì sâu nhưng mà có một nếu mà nói riêng về cái à, à nói chung chung về cái nền giáo dục của úc thì anh à, có thể công nhận một điều là thực sự mà nói thì cái chất lượng giảng viên ở bên này à, chỉ cần là không phải là mấy cái trường mà kiểu người ta mở ra để kiếm tiền á ừ. thì từ cái trường mà tầm trung trở lên đó, thì giáo viên à, chất lượng của giảng viên thực sự rất là tốt à, họ rất là nhiệt tình họ trả lời email cũng rất là nhanh và họ À, nếu mà mình hỏi xoáy đáp xoay ở ở ngay trên lớp ngay tại chỗ thì họ cũng vẫn có thể trả lời mình một cách rất là rất là nhiệt tình và rất là à, có chuyên môn thì anh anh cảm thấy anh anh rất thích cái cái chất lượng giáo dục ở bên này vâng à, đấy ạ rồi các bạn bắt đầu hỏi về uh, du học rồi đây à, ừ. anh đang à đâu không đi như em hỏi để biết theo tình hình chiến tranh hiện tại thì du học có ảnh hưởng không ạ ok chắc không không du chắc học... úc thì không nhỉ <laughs> du học úc thì không có vấn đề gì cả thực ra thì à, và và chính ra thì ngay tại thời điểm này thì là du học úc có thể nói là một trong những cái à, dễ nhất từ trước nay bởi vì là họ đang thiếu rất nhiều rất nhiều du học sinh ừ. cũng như là cũng như là nhân lực nên ra là họ họ xin du visa du học úc khá là dễ ừ. ừ. Ờ, làm sao để săn được học bổng toàn phần ở úc hoặc là anh ơi cho em hỏi ừ. việc uh, nhận học bổng ở úc có quá quá khó không nói chung là đều về học bổng à, học bổng ở úc thì thực ra là nó không nhiều như học bổng ở, ở học bổng ở mỹ đâu và nó cũng khó xin hơn một chút so với các học bổng ở mỹ à, học bổng ở úc thì đa phần là tầm 50% là nhiều gọi là gọi là maximum rồi đó còn rất ít rất ít anh anh à, thấy rất ít bạn được à, học bổng 100% thì à, học bổng ở úc thì em à, nên tập trung nhiều vào cái thành tích học tập hơn là hoạt động ngoại khóa à, người ta khi mà người ta à, xét học bổng thì người ta nhìn vào cái điểm số và cái à, cái gì gọi là à, GPA nhiều hơn ừ. hơn là cái hơn là cái hoạt động ngoại khóa của em nên là đầu tư nhiều vào cái học bạ và điểm số à, IELTS nữa đương nhiên rồi ok còn gì nữa à, anh có tips gì để có thể xin được part time job, job tốt khi đang du học ở úc không à, em đang định xin làm barista luôn nhưng mà chưa sợ chưa được kinh nghiệm à, nếu mà à, part time job thì ở bên này như anh nói đó là bây giờ người ta đang thiếu nhân lực rất là nhiều đâm ra là việc không việc thì không thiếu và khi mà người ta nhận em thì người ta cũng biết thừa là em hoàn toàn không có kinh nghiệm đâm ra là người ta à, đâm ra là người ta xác định là người ta sẽ training em từ đầu nên là cái việc mà được huấn luyện thì em cũng không, không em em cảm thấy tự ti vì mình thiếu kinh nghiệm thì đừng lo cái việc đó nhưng mà cái mà em cần à, cái tip mà anh có thể chia sẻ với em thì thứ nhất là em phải đi sông sáo tức là em phải à, lao ra ngoài em đi rải à, giải cái resume của em cho nhiều hàng à, mà em muốn làm thì càng nhiều thì cái xác suất người ta gọi em càng nhiều và à, em phải khi mà em được người ta nhận phỏng vấn thì em phải thể hiện ra cho người ta thấy là thứ nhất là mình giao tiếp bằng tiếng Anh tốt đương nhiên rồi tiếng Anh mà không tốt thì làm sao mà giao tiếp được với cả đồng nghiệp và khách hàng à, cái thứ hai nữa là em phải thể hiện cho người ta là em học sẵn sàng học và em học rất là nhanh ừ. đấy thì à, thì người ta người ta rất thích những người mà có có tinh thần trách nhiệm nên ra là em làm việc chỉ cần đơn giản là à, đặc biệt là trong thời gian học việc mà em chỉ cần đơn giản là em em học nhanh này em ghi chú này em à, thật thà em à, à, có trách nhiệm với những gì mà em đang làm thì người ta sẽ rất thích và người ta sẽ rất nhận em rất dễ nhận em vì việc part time mà người ta cũng không yêu cầu quá nhiều đâu à, miễn là em em em không làm hại tới business của họ là được ừ. à, à, với riêng cái vấn đề về barista thì anh anh anh thực sự là anh rất khuyên các bạn à, nào còn đang ở Việt Nam và đang chuẩn bị sang Úc à, nên học một khóa barista về cà phê pha cà phê bởi vì à, Melbourne thì là có văn hóa uống cà phê rất là mạnh à, à, giống như ở Việt Nam thì Starbucks ở bên này cũng không sống được nhiều à, nên là à, nếu mà em học pha cà phê thì cái việc part time job đấy thứ nhất là lương trả nó rất là cao thứ hai là à, nó sạch nó không phải uh, ví như nghề làm chef hay là làm kitchen hand hay là làm trong bếp ở nhà hàng thì nó nó ám mùi các thứ hay là em làm ở à, McDonald's hay là KFC thì nó cũng ám mùi và nó mắm muối nó cũng khá là bẩn nên nếu làm ở barista ở coffee thì dễ kiếm việc lương cao và sạch sẽ Ừ. À, anh đấy là một kinh nghiệm em nghĩ là rất là hay đấy rất ừ. rất rất hay mà phải đúng là người trong trong cuộc à, sinh sống rất nhiều năm rồi mới mới có thể nói được à, à ừ. ok À, ngành tâm lý học ở Úc thì anh cũng chỉ xem qua bởi vì trước đây anh cũng có hứng thú à, nhưng anh cũng chỉ xem qua thôi à, thì anh chỉ biết là ngành tâm lý học thì à, ở Úc thì nó không phải ai cũng học được à, đâm ra là nếu mà nói riêng về nhân lực thì nó thiếu à, số người lựa chọn học cũng thiếu số người tức là số người nộp đơn vào thì nhiều nhưng mà số người học cho đến tận cuối thì thiếu à, và à, ngành tâm lý học là một ngành mà yêu cầu thứ nhất là cái không chỉ là tiếng Anh cực tốt nhá tiếng Anh phải cực tốt tốt hơn rất nhiều so với cả những cái ngành à, như kinh tế hay là IT à, thì tiếng Anh của ngành tâm lý học phải cực tốt và thứ hai nữa là cái khả năng cái cái cái kỹ năng à, nghiên cứu của em tự nghiên cứu của em phải rất là tốt nữa bởi vì tâm lý học thì toàn là chữ và chữ là chữ mà ừ. à, và ngành tâm lý học để mà trở thành một bác sĩ tâm lý thì phải mất tầm 5 cho đến 6 năm chứ ừ. không chứ không hề ngắn à, đâm ra là nếu mà em muốn theo ngành đấy thì à, phải phải chắc chắn là mình cực kỳ giỏi ừ và chịu được áp lực vì đấy là quãng thời và gian siêu dài siêu dài đúng rồi vâng đúng rồi và và ngành tâm lý học nó anh anh nói nó không phải là à, dành cho mọi người bởi vì ngành tâm lý học thì nhiều khi cái những cái cái bệnh nhân tìm đến em là người đã có vấn đề về tâm lý rồi ừ. nếu mà em chỉ cần nói sai đúng một câu thôi có thể họ tối về họ tự tử luôn đâm ra là nó cực kỳ cực kỳ khắt khe ở bên này về cái về cái tiêu chuẩn để trở thành bác sĩ tâm lý ừ. ừ. nên là họ nên, nên là không phải ai cũng có thể học được Ừ, ừ, ok tiếp tục là bạn uh, tiếp theo bạn hỏi là anh thấy giữa computer science ở úc với anh và mỹ thì nơi nào hấp dẫn hơn à, anh thấy à, anh có đọc qua cái cái à, giáo trình à gọi là gì nhỉ ở ừ, cái giáo trình của computer science của úc à, và à, mỹ thì anh anh thấy là nó, nó tương đương nó nó xem xem nhau vậy đó à, cái bởi vì cái anh anh nghĩ là cái cái mảng IT là nó khá là toàn cầu kiểu ừ. là um, Python ở úc thì nó cũng y hệt như Python ở Mỹ vậy đâm ra là cái cái việc cái cái ngành computer science anh nghĩ là nó cũng tương đương nhau à, nhưng mà nếu anh nhớ không nhầm thì hình như là ở Mỹ nó học à, lâu hơn một chút còn ở úc này thì nó học 3 năm ừ, ừ. Thế này em nghĩ là compensation nó tương đối là tiêu chuẩn rồi Nó cũng là một trong ngành Đúng rồi, nó giống như kiểu là ý, à, Nó giống như IT vậy đó Nó cũng khá là toàn cầu, nó giống nhau ở đâu cũng vậy Vâng, và bản chất là cái đấy cũng là một ngành international và làm việc cũng international mà nên là Đúng rồi. À, ok à, anh nghĩ sao về à, hoạt động ngoại khóa cho du học sinh ở Mỹ du học sinh Mỹ à, ok cái này anh đang ở úc rồi à, nhưng mà anh anh anh ở úc đâm ra là anh cũng không rõ lắm ừ. ừ nhưng mà chắc là ruộng ờ, gọi là ngoại khóa thì thì chắc là cũng ờ, cũng sẽ tương đối quan trọng và thực ra em nghĩ cái cái này ờ. thì thực ra em là người cũng em đi du học thì em thấy thực ra cái mà du học ở việt ở nước ngoài nó hơn ở Việt Nam là thực ra cái các hoạt động ngoại khóa này là một phần rất nhiều em cảm giác như vậy đấy là cá nhân em nhé em cảm giác như là giả sử những ngày trước em cũng đi học úc ở một kỳ học exchange em học ở adelaide thì ừ. thì lúc em học ở, ở úc ấy thì em thấy là kiểu em em em em thích ờ, đá bóng ấy thì em uh, xin ừ. vào ừ. tham gia đội đá bóng thì khi mình tham gia ừ. hoạt động ngoại khóa với đội đá bóng ấy thì có lịch tập đàng hoàng này có lịch đi thi đấu này rồi kiểu có ừ. va sát uh, va chạm cọ sát các thứ này nọ và có coaching có huấn luyện viên có có ừ. team ừ. tiếp tập ừ. chia team các team đấu ừ. các division khác nhau thì thực sự là em thấy cái đấy nó là một thứ rất hay ấy tức là Đúng rồi. nó khiến cho ngoại khóa thì ngoại khóa thôi nhưng mà nó khiến cho tức là nó luôn luôn có cái mindset cái, cái tư duy là học tập mọi Đúng thứ rồi. cố gắng thì nó phải bài bản và nó nó luôn luôn giúp Đúng mình phát triển hơn được đúng rồi đúng rồi ở ở úc thì những cái cái hoạt động ngoại khóa và và hội sinh viên nó nó hoạt động nó khá là quy củ ừ. và nó khá là mạnh và vâng. à, có thể nói là cái tầm ảnh hưởng của nó nó cũng tương tương được tương đương với cả đội ngũ giáo viên vậy đó ừ. à là nếu mà em là một người mà muốn à, giao lưu muốn kết bạn muốn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa đấy thì à, nó nó nó có rất nhiều để cho em có thể tận dụng được và phát triển ở đó ừ ok à, câu hỏi cuối cùng của bạn chắc là câu cuối cùng thôi tại vì mình cũng uh, nói phần đầu cũng dài rồi ừ. đó là hàng xóm bên đấy thế ừ. nào anh à mình đã có hàng hơn 100 người xem à. rồi <laughs> à, hàng xóm bên này thì à, người ta khá là anh, à, anh, à, anh nghĩ là à, văn hóa phương Tây nó vậy tức là nó rất là ưu tiên à, chủ nghĩa cá nhân tức là nhà ai làm việc đấy không có xăm soi không có hỏi an, không có gì nhiều thì à, đương nhiên là à, thì thì đa phần à, trong trong 9 năm anh ở đây thì đa phần là nhà ai biết nhà đấy, à, có thể là dụ à, mình đi về mà người, người nhà hàng xóm cũng đi về và gặp nhau ở ở vỉa hè thì mình chào một câu thế thôi mình cũng biết mặt đặt tên chỉ vậy thôi chứ còn ừ. mình cũng không không phải sang mình buôn chuyện hay là mình thế này thế kia còn đương nhiên là cái đấy là phụ thuộc vào bản thân mình thôi nhưng mà à, à đa phần là anh thấy là là kể cả một một khu à, khá là khép kín với nhau thì họ cũng họ cũng nhà ai làm việc đấy rất ít khi mà họ rủ nhau qua nhà để mà chơi bời hay là ăn uống đa phần là họ chỉ mời bạn bè với cả người thân của họ sang thôi thế còn giao lưu à, tiếp xúc hàng xóm ít lắm ừ ok